À, dạ vâng, làm to và dài còn nhỏ à, Hôm nay xin kính chào tất cả các bạn à, Thì qua video ngày hôm nay thì à, hệ thống bên mình xin giới thiệu đến cho các bạn nam giới à, cái dòng sản phẩm Titan Gel hàng chính hãng tăng kích thước kiểu dương vật tại nhà các bạn nha à, thì à, và, trong video ngày hôm nay thì hệ thống bên mình xin à, chia sẻ một số cái ưu đãi mà hệ thống bên mình đang áp dụng các bạn ạ à. À, điều đầu tiên thì trên tay mình đây là cái dòng sản phẩm hàng Titan Gold hàng tăng kích thước dương vật đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay các bạn ạ. À à, thì trên thị trường hiện nay đã có rất rất là nhiều những khách hàng cũng như là nam giới quý ông người ta đã tin dùng cái dòng sản phẩm tin gel này và đạt hiệu quả mong muốn các bạn nhé thì à, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái dòng sản phẩm tin gel gold à, lô mới nhất trên thị trường hiện nay là lô 02 các bạn này đây là một cái thùng nguyên đai nguyên kiện là nó như thế này các bạn nhé thì hệ thống bên mình mới cập bến ờ, một số cái lô hàng ờ, về cái đây không lâu các bạn ạ thì ờ, sau đây mình sẽ mở thùng cái dòng sản phẩm này ra và hướng dẫn cũng như là giới thiệu chi tiết đến dòng sản phẩm chỉ tình yêu gold chính hãng là như thế nào giờ dạ rồi thì một thùng như thế này thì nó gồm có 20 lọ các bạn này và đặc biệt là nó có trên những cái thùng hộp này nó sẽ à, có một số những cái thông tin như là hàng sử dụng nhà sản xuất mã code hay là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng các bạn nha đó rồi à, à, sử dụng của lô 02 này là tháng 02 2021 và lô 02 này các bạn này đó mã cốt này thì cái mã cốt này các bạn có thể trích bảo vật nó sẽ hiện ra nguồn gốc xuất xứ rõ ràng trên những cái thông tin điện thoại mà các bạn có thể sử dụng cái phần mềm iChat đấy đó hàng thì thi tinh keo nga chính hãng là như thế nào thi tinh keo nga chính hãng à, khi các bạn mua về thì đương nhiên các bạn sử dụng nó sẽ tuyệt đối an toàn và có hiệu quả 100% các bạn ạ à. À, đồng thời à, cái dòng tinh gel này các bạn này là cái dòng sản phẩm dạng gel bôi nó giúp cải thiện kích thước cầu nhỏ tại nhà cực kỳ an toàn hiệu quả mà các bạn phải uh, được những một số tiền cũng như là ít tốn chi phí ít tốn nhiệt thời gian nhất đó cái dòng tinh gel này đang là cái phương pháp mà uh, tốt nhất trên thị trường hiện nay uh, cũng như là được nhiều cái ông người ta tin dùng các bạn ạ thì cái dòng sản phẩm uh, mình sau đây mình sẽ mở cái dòng sản phẩm tinh gel gold lô 02 ra cho các bạn xem các bạn nhé lô 02 đây các bạn này đây trên gel gold lô 02 là nó như thế này các bạn thì uh, những thời gian trước thì thường các bạn là sử dụng cái dòng ờ, titanium gel nga truyền thống đấy, màu đỏ đấy nhưng mà cách đây không lâu thì công ty Handel người ta đã ờ, cập nhật và cho ra đời cái dòng sản phẩm titanium gel gold này nó được cải tiến hơn về màu mạ cũng như là cái dòng chất lượng sản phẩm bên trong à, thì cái thời gian một một cách đây 2 đến 3 tháng trước là các bạn sử dụng cái dòng titanium gel gold lô 01 đấy thì uh, hệ thống bên mình cũng đã có uh, làm cái video hướng dẫn cách sử dụng cũng như là giới thiệu đến cái dòng tiên Zalo 01 nhưng tại vì uh, cái dòng tiên Zalo 01 hiện nay đã có hàng giả hàng nhái hàng khuyến mại rất là nhiều luôn các bạn rất là nhiều những cái hàng giả hàng nhái mà khi khách hàng đã mua về và sử dụng nó không có kết quả nó đánh mất đi uy tín về chất lượng dòng sản phẩm tiên gel này à, chính vì thế hôm nay mình sẽ nói về cái hàng tiên gel chính hàng là như thế nào các bạn nhé à, đối với cái dòng sản phẩm thì Geogun à, ờ, ờ, chính hãng thì bao giờ à, những cái thông số hay là những cái nét chữ những cái nguồn gốc xuất xứ nó đều rất rõ ràng các bạn ạ rất là đẹp luôn các bạn này đó Titan gold này nó nó có màu chủ đạo là màu vàng các bạn nha mà cốt này thì các bạn cam kết các bạn chất bao giờ nó cũng ra cả đấy tại vì bây giờ cái hàng chính hãng và hàng giả hàng nhái nó làm y chang như hàng chính hãng của bạn các bạn chất vì cái mã vật này nó sẽ uh, cái mã cốt này nó chỉ đảm bảo cho các bạn đó là nguồn gốc xuất xứ cũng như là hàng chính hãng thôi chứ nó không khẳng định được cái hàng giả, giả hàng nhái được đấy uh, và trên ờ, thân hộp này nó có ghi đầy đủ những cái thông tin nguồn gốc nhà sản xuất các bạn nhé những cái thông số của bạn ạ đấy rồi thì uh, cái dòng chin uh, gold chính hãng á thì uh, bên mình uh, một lọ như thế này là bên trong nó như thế này các bạn này đó bên này sẽ có hai lọ các bạn nha một lọ trước là cái dòng à, tin gel lô không mùa các bạn này để mình zoom cho các bạn xem nhé đây một lọ như thế này và lô không một và lô không hai trên tay mình đây là có hai lô hàng khác nhau một lọ lô không một và một lọ là lô không hai đấy các bạn đó lô không hai thì nó sẽ khác à, với cái, cái dòng lô một rất là nhiều các bạn nha như là về cái số lô số lót nó sẽ in trực tiếp vào cái thanh hộp này các bạn này đó hàng chính hãng như thế này nó sẽ trùng với cái thân hộp ở bên ngoài của các bạn ạ đấy đồng thời ờ, đối với cái hàng chính hãng á, là ờ, cái dòng sản phẩm thì tương gheo này á, là cái nắp nếu như các bạn muốn nhận biết được cái hàng chính hãng thì các bạn chú ý vào cái nắp hộp này các bạn này nắp thân ờ, thân chai này này đó các bạn xoay được nhưng mà các bạn không bao giờ bạn ra được các bạn ạ đấy tại vì khi các bạn dịch mạnh nó ra tại vì nó có cái điểm g điểm khớp ở đây các bạn ạ đó như thế này này Đấy. còn cái hàng giả dạ, hàng nhái rất là đơn giản thôi các bạn các bạn xoay nó sẽ ra được đối với cái dòng ờ, sản phẩm mà cái hàng hàng ờ, chính hàng và hàng giả dạ này nó khác biệt rất, rất lớn ở cái điểm nắp chai này các bạn nhá thì những video trước mình đã cũng có giới thiệu đến cũng như là hướng dẫn cái cách phân biệt cái hàng thủy tinh giao thật giả dạ rồi các bạn có thể xem những video liên quan đến hệ thống bên mình Ok rồi, thì ờ, một lọ Geritan hàng chính hãng nên bên mình đang phân phối với giá của nó là 700 ngàn Nhưng mà hiện tại bên mình đang có cái chương trình ưu đãi à, áp dụng cho tất cả các hàng hiện nay Đó là khi các bạn đã mua cái dòng sản phẩm tuyên gel này với ba lọ tuyên gel như thế này các bạn này ba lọ tuyên gel như thế này các bạn sẽ được tặng một cái máy tập dương vật kéo tay, kéo cơ đấy Đó như thế này các bạn nhé đó thì à, nếu như mà ờ, thường thường những ai mà có điều kiện đó thì các bạn có thể kết hợp giữa dòng máy tập dương vật và gel titan này nhưng mà bây giờ hiện tại hệ thống bên mình đang có chương trình áp dụng khuyến mãi đó là khi các bạn mua ba lò gel titan này sẽ được tặng một máy tập cơ kéo tay đó thì à, như uh, mình đã có cũng có giới thiệu đến nhiều cái dòng sản phẩm máy tập cơ kéo tay này rồi uh, thì các bạn cũng có thể xem những video bên hệ thống bên mình Dạ rồi, thì uh, video ngày hôm nay mình xin nói về cái cái, cái à, uh, giới thiệu dòng sản phẩm Titanview luôn lô 02 chính hãng cũng như là cái chương trình khuyến mãi mua gel titan tặng máy tập dương vật thì những bạn nam nào mà đang có nhu cầu muốn cải thiện kích thước cổ nhỏ cũng như là sinh lý của mình các bạn có thể uh, liên hệ đến trực tiếp tổng đài tư vấn 0932 052 893 hoặc là kết bạn chat Zalo sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn nhé vậy rồi thì uh, mình sẽ luôn luôn cập nhật những cái dòng sản phẩm mới cũng như là video mới cho các bạn xem thì những bạn nào mà có nhu cầu các bạn vui lòng nhấn đăng ký kênh và xem những video liên quan để mình có thể lựa chọn những cái dòng sản phẩm phù hợp với mình các bạn nhé thì mình xin hẹn các bạn vào những video khác xin kính chào tất cả các bạn